cho các bạn Ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta lại đến với một vườn bưởi độc nhất vô nhị Và đó là một giống bưởi đường chín sớm Và bưởi đường chín sớm này thì có khác gì với bưởi viện Và chất lượng bưởi nó như thế nào Có ngon không ngọt mà tại thời điểm này thì đã được ăn chưa, đã chín chưa Và cái uh, dáng mẫu mã quả như thế nào hạn chế sâu bệnh ra sao thì mời các bạn chúng ta đến với một chủ vườn à, rất nổi tiếng về các giống bưởi và sau đây thì xin phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Quang vâng thưa vâng. ông à, đối với cái bưởi đường chín sớm thì tại thời điểm này thì đã được ừ. thu chưa bưởi đường chín sớm đây của tôi là cứ sang đến tháng 10 là bắt đầu tôi đã được thu vâng. Đấy. những cái cây này là mình đã hái bớt chưa? cây này là mình vẫn chưa hái một tí nào cả chưa hái mình à, dự tính ở trên những cây này thì có khoảng bao nhiêu, dự tính trên cái cây này khoảng 180 quả 180 quả đến 200 quả một vâng. cây này và cái dáng bưởi này thì thế nào dáng nó <coughs> dáng này thì nó tròn tròn nó tròn vâng. tròn nó đẹp chứ nó không không không không trái chum vâng. giống bưởi này thì nó ờ, dễ bưởi diễn trồng dễ hơn trồng dễ hơn nó sai hơn sâu bệnh nó giảm so với 30 phần trăm so với dòng bưởi diễn vâng và... kinh tế thì so với bưởi diễn với bưởi này thì nó gần tương đương vâng. Um, ông có thể hái một quả để bổ cho các bạn xem xem là bưởi tại thời điểm này như thế nào à, chúng ta có thể đi tiếp vào trong đây các bạn nhé đây chúng ta phải ngồi xuống chúng ta phải ngồi xuống thì chúng ta mới thấy được cái cái cái sai của bưởi ngồi xuống đây thì thấy là bưởi sai như sao sao và trong này chúng tôi lại thấy có một cái giống bưởi đỏ thì đây có phải là bưởi tiến vua không ạ bưởi, tiến vua bưởi tiến vua nhưng mà đây là ông mới gây giống được à, mới có được à, một cây thôi các bạn vâng. một cây một cây thôi và những cái cây bưởi như thế này thì có tuổi đời là 75 tuổi vâng vâng đây 75 tuổi nhưng trên cây tôi nghĩ là 180 quả không hết rất nhiều nó tùy theo cây, tùy theo cây. Vâng. cây những... thì 180 200 cây thì 250 300 tùy à cũng có cây 300 các bạn ạ vâng đây quả nhiều như sao sai như thế này sai và nó rất là đồng đều à? Ờ, vâng thưa ông là chúng tôi thấy rằng là cái bưởi này thì chủ yếu nó nó ở những cái tán dưới mà tán trên nó không có dạ. thì cái cái bưởi này khả năng là cái sức sống của nó là tốt hơn <coughs> hơn cái bưởi kia và cái ờ, quả thì nó phân bố là chủ yếu dưới nó, dưới vỏ Nó rất đều và vâng. nó đa số là dưới gầm tán chứ nó không có ở trên ngọn ít vâng. ở trên ngọn Đấy, cho nên nó đỡ được cái ánh nắng che che được ánh vâng. nắng bưởi ở đây thì mình hoàn toàn là không có phải bọc bưởi không nhưng mà bưởi hoàn toàn không nám không dám. thì ờ, cái cái kỹ thuật chăm sóc của ông thì ông có thể bật mí cho bà con biết không ạ mà cái bưởi này thì nó là bưởi đường chín sớm rồi sang cái tám mười là ăn được vâng. nó chăm sóc nó dễ nó ít bị sâu bệnh không như bưởi diễn mà bán thì nó cũng dễ vâng. cái nhất cái thứ hai là nó quả nó cũng tròn mà vâng. bổ ra thì nó tôm nó vẫn vàng mà nó lại không bị gạo không bị gạo không bị gạo không bị he không bị vâng. đắng nếu như mà bưởi diễn thì nó lại có he có đắng thằng này nó lại không he không đắng không gạo cái gà quả to đó không bị gà vâng tức là nó nhiều nước nước thì nó nhiều mà ăn nó ngọt nó ngọt cơ và nó được thu sớm vâng cứ tầm vâng. tháng 10 là đã thu rồi vâng à, thời điểm này thì bưởi của mình bán giá bao nhiêu ạ <coughs> bưởi này thì hiện bây giờ mà là do khách vì tôi dòng cái bưởi này thì là tôi chỉ có bán lẻ chứ không bán buôn à vâng. bán lẻ không vâng. bán buôn nếu mà khách đặt 20 cũng có mà 25 cũng có 15 cũng có nên khách đặt giá nào thì mình chảy ra à. là, là, là cho bà con biết là cái quy trình chăm sóc cái cái bưởi đường kiếm sốn này của ông là như thế nào không? <coughs> Tôi xin bật mí cho bà con là cái quy trình chăm sóc của cái bưởi ờ, đường tháng 10 này ấy. <coughs> thì là trước tiên mà cây hiện bây giờ như đang có quả thì các bà con sẽ chảy hết quả xong cầm túi phân chảy hết quả xong sẽ bắt đầu các bà con ờ, dưới gốc cao rãnh chung quanh tán vâng. <clears throat> thế xong bắt đầu là ờ, để được khoảng 7 đến 10 ngày cho nó dễ trước nó khô hết xong vâng Thế là xong bắt đầu là bác bà con bắt đầu bán bón chung quanh tán à, xung quanh tán nhưng mà cách là bao nhiêu cách uh, bao nhiêu sân địa cách gốc được khoảng 5 60 phân vâng đấy khi là đầu tiên là đỗ tương thì là ta bón hai cân hai cân đỗ tương và NDK người ta đó bón một cân rưỡi <coughs> vần vâng, và nân hữu cơ vi sinh thì ta bón một tiếng và xin thưa với bà con nữa là cái ờ, phân bón uh, silic silicon tân phát bắc giang là ta bón hai cân đấy thế là xong bắt đầu là ta thêm nửa bao do nữa vâng. và mà hai cân vôi bột ta rắc lên thế xong bắt đầu là ta lấp đất lại vâng. đấy thế xong bắt đầu ta mới để được khoảng 20 ngày bắt đầu ta tưới qua à, tưới qua đi à, tưới qua chung quanh tán cây và tất cả chung quanh cây tưới gọi là tưới rử nó thôi vâng. thế xong tưới một lần xong khoảng 7 8 10 ngày ta lại tưới rử qua mỗi lúc ta tưới một tí vâng. thế xong bao giờ thấy nó nhú mầm lên nhú mầm hoa thì bắt đầu ta lại tưới lại nhử tiếp ừ. Đấy, nhử dần nhử dần chứ không phải tưới một lúc nó ốm ngay vâng. ốm ngay là có khi là nó phát độc thì nó không ra hoa tưới nhiều dần thì mình tưới khoảng bao nhiêu lít trên một cái cây như này một cây to này ta tưới khoảng 20 lít 20 lít Lần, ờ, lúc nào nó nhú hoa thì lúc, lúc đó ta có thể tưới 40 lít 50 lít được à. còn nó chưa nhú thì ta chỉ 10 năm 20 lít thôi vâng. không được tưới được mà trước khi nhú mầm hoa là ta phải phun thuốc nó sạch bệnh vâng. tất cả các loại bệnh đáng thư gián huyết nấm đùng là nhện đỏ vẽ bùa bây giờ ta phải cho sạch hết nhịp sát lần tiếp ta phun một lần phun một lần vâng đấy thì ta phun trong lần thứ hai thì bắt đầu nó nhũ bập bầm lên thì ta lại phun tiếp lần nữa thì vâng. ta phải phun kèm theo với <coughs> <coughs> lúc này thì ta phải kèm theo cái túi 300 gram này túi 300 gram này vâng đấy thì mỗi một túi này là phun được ờ, uh, 60 lít nước vâng một túi này 60 lít nước thì là ba bình mỗi bình 20 lít xong vâng. ta phải cộng thêm là canxi bo vâng đấy vào nhê nữa để vào để cho nó không bị bị bị rụng hoa rụng quả lọt vâng thế xong lúc bắt đầu mà tắt nở hoa tắt hoa rồi thì ta lại phun nhắc lại lần nữa như lần trước à. Đấy, thì tôi mong bà con như thế vâng còn nếu để mà mẫu mã được ấy, thì bà con phải phun thì nó mới có mẫu mã mới đẹp như của tôi còn nếu mà không phun thì mẫu mã không đẹp à. Đấy. tức là cái bưởi đường chín sớm này là mình phải phun nhưng mà ở đây ông nói là phun cái phân silic hay là phun cái gì ạ phun phân silic và phân sibor vâng. à. của thuốc bảo vệ thực vật vâng cộng với nhau cộng là hai thứ với nhau với vâng. cả thuốc sâu thuốc sâu nữa vâng. thuốc sâu đó là cái gì ạ thuốc sâu thì nó là thuốc sâu tổng hợp thì ta à. mua thuốc tổng hợp thì ta kèm theo với cả nhẫn đỏ rồi vẽ bùa cả diệt sáp ờ, cả bọ trĩ bọ xít tất cả vâng. các loại sâu thì vâng. nó mới sạch được thì lúc nó lở hoa xong cái đậu quả thì cái quả nó mới không bị lỗi còn nếu mà các bà con không được thì nó sẽ bị lỗi vâng. cái quả nó bị dán cái quả nhìn nó à, xấu mẫu à. mã nó xấu à đấy ở đây thì thấy cái quả rồi <coughs> chúng ta không hề bọc mà nó sai như thế này nó sai như mưa chắc một lần như này thì cũng không thể bọc được đúng không ạ có bọc có bọc được nhưng mà nó vất vả hơn nhưng mà vất vả lắm thì chúng ta phải xử lý bằng cách là dùng cái thuốc bảo vệ thực vật vâng. tổng hợp canxi bo và cộng với cái phân Zinix này theo à. cái vâng. tỷ lệ nước là bao nhiêu ạ? Tỷ, tỷ lệ nước là mỗi một gói 300 à, g này ta phun được 60 lít nước. 60 lít nước. Trong đó là ba bình mỗi bình 20 lít nước. Và ta phun cho bao nhiêu cây ạ? <coughs> nếu mà tùy theo cây to cây nhỏ, vâng. nếu mà cây được 6 7 năm thì một gói này ta phun được khoảng chục cây. Chục cây. Vâng. Còn nếu mà cây nhỏ nữa thì ta phun được à, hơn chục cây. Và trong tùy một... theo cây. Vâng. Trong mỗi một đợt như thế thì ta chỉ cần phun một lần hay phun nhiều lần ạ? cứ cách nhau khoảng 10 ngày ta phun một lần à. Vâng. 10 đến 15 ngày ta phun một lần vâng thế thì mỗi một chu kỳ mình phải phun mất hai ba lần Đấy. Vâng. Vâng. Đấy. Vâng. vâng vâng và tiếp tục ta sang đi sang bên này để thăm tiếp ạ vâng vâng những cây bưởi da xanh này thì vừa rồi là mình đã thu hết quả rồi thì à, mình cũng có cũng phải cắt tỉa đi để cho đợi một nứa hoa mới phải không ạ đúng rồi ạ đây thì hiện bây giờ là bưởi xanh tôi bán hết rồi mà tôi vâng. đã xử lý thì hiện bây giờ nó đang ra hoa rồi đây vâng. tôi xin thưa với các bà con hoa lộc bắt đầu tôi đang ra đây rồi đây các bạn này đây hoa đây đây lộc nó ra rất nhiều đây ra đây hoa lộc đây. hoa đây hoa thì phải quay gần vào cây bên kia thì hoa ra nhiều đấy thì cây hoa nhiều nhưng không cây nó hơi kém đây này cái nụ nụ hoa nó đang ra này hoa đây nụ hoa nó đang nhí này nhí này đấy rồi thì ở vâng thế vậy bây giờ ta chuyển sang trồng chín chín <coughs> vâng, sau đây thì ông có thể nhắc một quả à, mình cắt cả lá nhé đây tôi xin thưa với bà con đây là đường người ờ, đường đây tháng 10 ăn đây thì tôi vâng. xin thưa với bà con là tôi sẽ cắt cắt một quả bưởi cho bà con xem tôi sẽ bổ thử luôn vâng. cho bà con đây. vâng cái bưởi đường chín sớm thì nó khác với bưởi diễn ở chỗ nào nó khác với là cái nếu như mà bưởi đường ờ, tháng 10 này này thì cái lúc lúc nó chín mà để ăn được ấy thì cái mẫu của nó này nó chỉ là vàng thôi vàng vừa vàng vừa thôi chứ nó không vàng chới như là cái không vườn... vàng như như bưởi diễn nếu ừ. mà bưởi diễn thì nó sẽ vàng đậm đậm đậm luôn vâng đấy, đấy. vàng hơi nhạt ừ. ừ. và cái dáng của nó thì giống bưởi diễn dáng của nó là giống bưởi diễn vâng và sau đây thì cái dáng của nó cũng rất là cân tròn rất đẹp vâng. các bạn này chuẩn đấy rất là cân tròn này cầm của bưởi rất là chắc đây và bưởi à, nó đã được cái đít nó lình như này rồi là bưởi già rồi à. đấy và nó rất chắc này các bạn này chắc này đấy và cái lá của nó rất đẹp trên cây này ông dự đoán có khoảng bao nhiêu à, đó, khoảng uh, ờ, 180 quả 180 quả ừ. và thời điểm này là thời điểm thu hoạch nhưng lá vẫn xanh rức à. Vâng. vẫn mượt bóng như thế này đấy và sau đây ông ờ, bổ quả bưởi đi ạ à, trước khi bổ thì tôi có thể cho các bạn là thấy là nó dai cú này nó rất là dai cuống đây tôi xin thưa nhá dùng phân bón xin đích xin cuốn phân phát con ràng đây bưởi này đẹp này mẫu mã nặng này còn trước ngày xưa mà tôi chưa dùng ấy, thì nó sẽ sẽ, sẽ sẽ không không bằng được như giờ tôi dùng vâng. Đấy, vỏ mỏng vỏ mỏng mà nó nó dai cuốn dai cuốn rồi nó dai cuống cái này là dùng cho bà con xem vâng. đây để tôi bổ cho bà con luôn và ông vừa bổ thì ông vừa nói về cái quy trình nói tiếp cái quy trình là lúc nãy là mới nói bón hớt còn bón thúc thì mình bón như thế nào <coughs> bón thúc thì bắt đầu ta bón quay, nót quay mặt ra ngoài đấy đi đó, vâng. bón uh, nót xong rồi thì bắt đầu lúc nào mà nó ờ, bón thúc à, bón bón nót lần một còn bón thúc ờ, bón lần hai vâng. lần hai là lúc bắt đầu quả bưởi nó to bằng quả quả quả chanh vâng. như quả quả quả trứng vịt vâng. thì bắt đầu ta bón lần hai đấy thì lúc đó ta để chỉ cần bón một cân Sinic và khoảng 5 nạng NPK thế thôi chắc không vâng. cần bón gì nữa và đến giai đoạn ờ, thúc lần 3 thì <coughs> thúc lần 3 thì lúc đó ta lại phải dùng là hai cân silic hai cân silic nếu một cân NPK là ta bón thúc lúc đó là ta phải bón thúc nhưng mà chuyên xin thưa với bà con NPK nhé là lúc đó các bà con là phải bón là tỷ tỷ lệ là ba số bằng nhau à. hoặc là có nghĩa là ý <coughs> có nghĩa là hại <clears throat> đầu tiên là đạm nân cani thì có nghĩa là đạm là 20 phần trăm còn nân là 20 phần trăm mà cani phải 15 phần trăm cứ bà con không được bón ba số bằng nhau nếu mà ba số bằng nhau bón bằng nhau nào nó không tốt nên là cani phải thấp một tí còn nếu mà để <coughs> bón ờ, đợt thứ tư nữa là là tháng 8 là bà con phải đến bón một đợt nữa à. thì lúc đó người ta bón ờ, mà ba số thì có nghĩa là đạm nân cani thì lúc đó ta ta phải bón là đạm à, đạm với nân thấp cani phải cao cani càng cao thì càng tốt là lúc đó này để bắt đầu nó, nuôi vào đường vâng. đấy cho nên các bà con phải bán bón cao chứ vâng. không được bón thấp chứ không được bón ba số bằng nhau vâng. đấy, càng thì... cani lúc đó 40 phần trăm cani là càng tốt vâng. cani phải nhiều hơn phải nhiều hơn nhiều hơn um, tức là 40 phần trăm còn lại là 70 phần 60 phần trăm thì mình bón đạm và lân con là lúc bắt đầu mà để bón cani để cho nó ngọt quả thì từ tháng 6 đến tháng 9 là các bà con phải bón cani từ tháng 6 và bón cani thì ta bón sẽ bón cani thì đầu tiên nếu mà các bà con có ở gần đại lý để bón ờ, cani đức thì đầu tiên người ta bón phải nâu đỏ cái bón được khoảng 3 tháng thì cần nâu đỏ xong rồi sau 3 tháng sau thì chuyển cani trắng đức thì tôi mong bà con nên bón như thế thì bưởi nó sẽ ngọt và tôm nó sẽ giòn mà nó vâng. ráo nước Đây. Dạ. và lúc ừ, khi nào thì ta dùng cái túi 300 gram này tôi xin thưa với bà con này nếu túi 300 gram này thì như lúc bắt đầu từ lúc có hoa cho đến, đến đậu quả bằng quả trứng thì cứ mua 15 ờ, 15 ngày các bà con nên phun một lần. Được. Vâng phun cho bao giờ nó to quả nó to bằng cái cốc uống nước cái cốc uống nước rồi ấy, thì lúc đó các bà con chỉ cần tháng phun một lần cứ tháng phun một lần Đấy, phun cho đến tháng 9 là thôi vâng à, cứ mỗi tháng mình phun một lần vâng. và đến tháng 9 trước khi ờ, thu hoạch một tháng thì mình dừng lại dừng lại đây đây cái đây các bạn này dáng cân chuẩn mẫu mã rất đẹp vàng ngóng đấy trước hết là ta nhận xét về cái bể này có vẻ nhiều nước bể này nhiều nước hơn bể diện đúng rồi à. ăn nó mát hơn đấy ngọt mát hơn đấy. vâng nó ngọt ngọt mát vâng. Đúng. nhưng mà để xuống thì nó xuống nước lại hiện lại lại bớt đi à. nó lại không có nước nữa vâng hay đấy vâng. thằng này cứ cứ để xuống khoảng 10 15 ngày cái nào, ngọt hơn này vâng bớt nước đi vâng Vâng, bớt cô cái đường vào cô lại. Vâng thưa các bạn làm ngoài cái việc mà cái vỏ mỏng như thế này thì cái cùi còn mỏng hơn nữa. Cái cùi mỏng hơn cả bưởi diễn mỏng hơn cả bưởi điện mỏng hơn cả bưởi điện đấy đây này đây. đây các bạn này mỏng này mỏng dính luôn đấy và cái còn cái múi này cái múi của nó đây các bạn này to đây. nó rất là to đều đều ừ. nhau lắm bưởi này được thu trước bưởi diễn các bạn vâng trước mùa một tháng vâng. sau ấy bưởi diễn đây các bạn này múi đều này múi đều tăm tắp luôn đấy Mũi này mà sọ rất to Cái lúc nãy là mình không thể so sánh được cái sọ Ngồi hẳn ra đây Vâng, đây ạ Vâng, chú bóc tiếp đây Để tôm này, ngồi xuống thì không ánh nắng che mất Nó rất vàng như này các bạn này Tôm vàng ươm Đấy, ừ. tôm vàng óng Vàng óng và cái tôm nó rất mọng nước Nó mọng hơn cả buổi diễn để trông cái con những con tôm nó rất đẹp. Ừ, nó đẹp lắm. Nó mọng lắm. Đấy. Có như buổi diễn này, bưởi diễn là nó đẹp lắm. Này đúng rồi bưởi diễn không đẹp bằng không cái này đẹp nhỉ tôm này đẹp hơn các bạn này cả bưởi ông thành như là quyền đố đẹp bằng tôm này đúng rồi thì cả tí chị nên bưởi diễn của em vâng lúc nào đẹp hơn vâng tôm nó mọng nước những những những con tôm rất là đẹp như này đấy và sau đây thì xin phép các bạn để chúng tôi ăn thử cảm nhận xem là cái bưởi này xin mời các bà con nhé cùng ăn bưởi chúng tôi nhé có thể mình đứng mình đứng à, đây vâng mời à, bà con nhé để chúng tôi xin phép ăn thử xem là cái bưởi này nó nó khác gì với bưởi diễn đang đưa siêu thị này à vâng đó đưa em nó đưa siêu thị à thế ạ ừ. Vâng, đưa siêu thị vào thì rất tốt ừ. bởi vì lúc này những cái bưởi kia nó cũng chưa được ngon bưởi diễn thì đa số là bưởi họ bán trên chợ là bưởi diễn dụng chỉ có một số nhà dùng bưởi diễn thì được không? Vâng, không. xin phép các bạn để tôi ăn thử nhé Ôi rồi tuyệt vời Ngọt ngọt buổi diễn nào trong lại kia buổi diễn không lại được với buổi này Đã ngon rồi Gừng con tinic này, buổi diễn này ngon hơn Ngon hơn Nhưng Để so với buổi lần chín sớm này không lại được các bạn Ngon dã man <laughs> Ngon tuyệt vời Đây là, có một cái là Tôm rất đẹp Đến cái giai đoạn thu hoạch rồi nhưng mà quả các quả này nó vẫn còn cái cái cái lúm của từ thời vâng. lụ đây đúng rồi cái bưởi này nó lại thế lại có từ từ lúm mà đến nó ờ, cái cái đầu ờ, nhụy của nó nó không dụng được không dụng đây, này đây này chị nhìn này à. cái bưởi này hay thế đây các bạn này đây, đây đấy, cái đầu nhụy của nó đây này vâng đấy. đấy. bưởi đường chín sớm nó khác với bưởi diễn là khi chín giai đoạn này được thu hoạch nhưng mà nó vẫn còn cái nhụy vẫn vẫn giữ được cái nhụy nguyên của nó như này rất đẹp đây quả nào cũng vậy các bạn này giữ được thế mới hay đây đây đây <laughs> à, nó không dụng nhỉ Đó. tài thật vâng thưa ông Nguyễn Hữu Quang là mỗi năm mà chưa dùng Vân Civic nha, Tân Phát Bắc Giang thì cái vườn bưởi này của ông thế nào? Chất lượng ra sao? <coughs> cái vườn bưởi này trước tôi dùng chưa từ hai năm nay tôi không dùng đến hai năm nay tôi mới dùng thì cái dùng phân Civic này thì nó đạt thêm khoảng 40 phần trăm so với không dùng phân Civic thì tôi khuyên bà con nên dùng phân Civic thì nó sẽ đạt hiệu quả cái bưởi của mình mẫu mã rồi độ ngọt rồi sâu bệnh nó đỡ được hơn à. thì tôi mong bà con nên dùng phân chi lít này mọng nước nhiều nước ăn ngọt rồi. ngọt sắc mát nhưng tôm vẫn giòn vâng, vẫn đảm bảo độ giòn chứ không phải tôm lát đâu nhé đấy tôm vẫn giòn bằng vâng, tôm vẫn giòn và đảm bảo là cái cái độ thơm của bưởi rất là ngon dạ. Dạ. Vâng. Và ông có thể tại thời điểm này thì nếu như các bạn đặt mua bán thì ông có sẵn sàng sẽ bán không? <coughs> vâng và <coughs> ừ, sau đây thì mời các bạn chúng ta lại đến tiếp với một vườn bưởi của ông Quang là vườn bưởi diễn à, diễn này là diễn xịn và chúng ta sẽ đến cái vườn bưởi đấy để chúng ta chiêm ngưỡng xem là so sánh giữa bưởi đường chín sớm và bưởi diễn nó khác nhau cái gì và chất lượng của cái bưởi diễn của vườn bưởi nhà ông Quang ra sao thì mời các bạn chúng ta tiếp tục lên vườn này nhé